Ngân gõ gì bài nhạc Pháp đi Chứ kỳ đến giới này ừ. chạy đó một câu chuyện buồn gì kỳ vậy Kim Ngân hát hát hát bài gì nhỉ? Để bằng lòng cho nó ý con rồi giờ Ừ Một câu chuyện buồn Ừ Cho mượn đây, đưa đưa đây Uống đổi thêm thôi Tôi qua anh đi cà phê Thì em đang bên một người lạ ôi sự xót xa ôi sao nghiệt ngã hóa ra bao nay anh chỉ là một người thứ ba hay chưa anh nhạc mới mà biết hát không tình yêu bao lâu nay yêu bao lâu nay em lừa dối để cho anh nhìn những nỗi đau này vì sao con tim em thay đổi anh chưa bao giờ có lỗi sai này yeah. biết sẽ như này thì không yêu từ lần để con tim bây giờ sẽ không phải đau tôi khóc em cười vui nhạc mới mà kim ngân hát được nha quý vị em bây giờ rất bài này là ngao nhé đâu đâu đêm nhất khi chân thành yêu con một người để ý hơi hoa hồng sẽ như là trò cười cố gắng chấp nhận không để vùng ngã quên đi mọi thứ quên đi quá khứ phải thế thôi yeah trời ơi kim ngân hay quá kim ngân ơi good job singer I love kim ngân trời ơi nhạc mới mà kim ngân biết hát luôn sững sờ luôn á mọi người trời ơi chết chết quá trời ơi trời ôi ngưỡng mộ kim ngân quá à ờ, cũng đàn hay quá ha hát được nhạc trẻ luôn nha quý vị Trời xúc động quá luôn á ừ. Tình yêu bao lâu nay em lừa dối Để cho anh nhận những nỗi đau này Vì sao con tim em thay đổi chưa bao giờ có lỗi sẽ vạn bội biết sẽ như này thì không yêu từ lâu biết không thương rồi sẽ không phải đâu thế không em cười vui bên người mới chắc em bây giờ rất vui đau đớn khi chân thành yêu qua nên trách nhiệm không để ngã quên đi mọi thứ quên đi quá khứ và thế hay quá nàng ơi cố lên lên xét như này khi không yên thì lớn đi khắp thêm giờ sẽ không phải đâu bây giờ dần khi chân thành yên quá mong người Để rồi họ âm thầm xem như là chờ Không đi cùng ngã quên đi mọi thứ Quên đi quá và thế thôi Quên đi mọi thứ quên đi quá khứ phải thế được luôn quý vị trời ơi ngưỡng mộ luôn á tôi cứ bấm là select nay thì chị Kim Ngân chào các bạn ở đầu tiên